Xin chào mọi người, sofa Vinaco được gửi đến những mẫu đệm ghế gỗ đồng kỷ, hy vọng sẽ là thông tin bổ ích giúp quý khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian phòng khách của gia đình. Trên đây là một số loại đệm ghế đồng kỳ. Nếu bạn đang cần đến dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi, tôi qua số điện thoại 0918 593 088 để được tư vấn.